với nhớ phóng rơi dòng nhật ký mãi mãi trắng phai nơi sân trường Giây phút ấy có sao mà thân thương Tay còn đang lên nhau bao lời ca khi xa ai vẫn vương Viết các thời cấp ba là những ngày chưa nhập ngủ Bạn bè không hẹn mà khi nào cũng tụ tập đủ Muôn ngàn tâm tình bạn và tôi luôn ấp ủ và cất giữ Từ những giây phút hay cây bút ngày cả quy tập cũ Một dài còn phía trước không ai sẽ trong gai vẫn cứ bước Bên nhau đừng để lãng phí thời gian vì trời ban cho ta gặp gỡ là hỏi chí trời nay quên những tình cảm đã trao không thể nào cứ tan giờ thì làm sao để quên giờ làm sao để quên